nói về 13 dấu hiệu nhận biết để cha mẹ độc hại đang vô tình làm hại con cái và cái câu chuyện nó như thế này tất nhiên là cha mẹ nào thì cũng có mắc sai lầm và không còn cách nào đúng nào khác khi mà nuôi dạy trẻ nhưng mà cũng có một số lỗi lầm nghiêm trọng hơn những lỗi lầm khác để lại dấu ấn vĩnh viễn lên đứa trẻ có người thì rất là nghiêm khắc và điều khiển mọi khía cạnh cuộc sống của con có người thì lại khá thoải mái để cho tự quyết định và lỗi lầm của mình và gần như chắc chắn là dù mặc dù có nhiều hướng tiếp cận khác nhau nên cha mẹ thì cũng có những điều kiện tốt nhất cho con cái nhưng mà thật không may có một số người bố người mẹ thì lại không thể trở thành những người hỗ trợ và tấm gương tốt nhất nhưng cha mẹ nào thì cũng mắc sai lầm mà không có cách nào đúng cách nào sai khi mà nuôi dạy trẻ nhưng mà có một số lỗi lầm nghiêm trọng hơn thì những lỗi lầm khác để có thể để lại dấu ấn vĩnh viễn trên tâm hồn của đứa trẻ đó bây giờ chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem bố mẹ của bạn có thực hiện những sai sót sau đây khi nuôi dạy bạn và nếu bạn là một người làm cha mẹ hãy cố gắng tránh 13 hành vi như thế này vì chúng có thể làm tổn thương con bạn đây là in trên tờ báo tâm lý học tội phạm.com Hành vi đầu tiên không thể tạo dựng một môi trường an toàn và hỗ trợ con. Một số cha mẹ tin rằng là tình cảm sẽ tình cảm khó khăn khi mà dạy con biết thế giới bên ngoài như thế nào. Tất nhiên điều này có thể giúp trẻ độc lập hơn nhưng cũng có thể khiến trẻ gặp vấn đề về sự gắn kết và không có mối quan hệ thân thiết nào trong cuộc sống về sau. Và sự thật là chúng ta ai cũng cần phải tình cảm và sự yêu thương. Chúng ta cần có sự đảm bảo rằng là dù có nói hay làm gì ấy, thì bố mẹ luôn yêu thương ta vô điều kiện thì bằng cách ấy ta có thể dùng được ờ, khi mà những điều mới mẻ về hiểu được người thật của mình vì ta chỉ ờ, học những sai lầm và tình cảm khó khăn không sai nhưng mà đó quyết định là không thể hướng tiếp cận duy nhất hành vi thứ hai là chỉ trích mọi hành động của con mọi bố mẹ đều là những điều đều muốn điều tốt nhất cho con nhưng mà nói rằng là con luôn sai không phải là cách dạy con lành mạnh quá tiêu cực sẽ khiến trẻ không có sự tự tin và động lực để những thứ điều mới mẻ trẻ con mắc sai lầm và học từ những sai lầm ấy là chuyện bình thường và cha mẹ nên hiểu điều đó phán xét quá đà không phải là cách hay cha mẹ nên tìm sự cân bằng giữa phản hồi tích cực và tiêu cực và ủng hộ thay vì làm nhụt chí của con mình thứ ba đòi hỏi mọi sự chú ý cha mẹ độc hại thường nghĩ rằng con cái nọ họ điều gì vì họ đã dành quá nhiều thời gian và sức lực cho con họ không hiểu rằng là con cái cũng có lúc có cuộc sống riêng của mình không phải lúc nào cũng ở bên họ vì điều tốt nhất là các ông bố bà mẹ có thể làm là cho con một chút không gian rồi sẽ tự muốn trở về bên họ không có mối quan hệ nào có thể bị ép buộc ngay cả khi mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái hành vi thứ tư nói đùa ác ý điều này cũng có thể tương tự giống như mối quan hệ bạo hành tâm lý khi mà nói một bên lăng nhục đối phương với một bên là nở trên nụ cười trên môi châm chọc trẻ là chỉ ra những sai sót của con là có thể ảnh hưởng rất xấu đến sự tự tin và tự ái của con. Vậy nên bạn là một người bố mẹ, đừng bao giờ mỉa mai con vì ngoại hình hay là hành vi của con. Nếu bạn thật sự quan tâm thì hãy nói chuyện với con một cách riêng tư và trưởng thành. Hành vi thứ năm, đổ hết lỗi lầm lên con trẻ. Có những bố mẹ cho rằng là chính người con là nguyên nhân khiến họ đối xử tệ với con. Nếu bố mẹ bạn có xu hướng bạo hành thể chất hoặc tinh thần hoặc là gần như chắc chắn là không phải lỗi của bạn thì cho dù họ khiến bạn tin như vậy vì đa số chúng ta luôn tôn kính bố mẹ và mọi điều bố mẹ nói điều này có thể gây tổn thương sâu sắc đến một đứa trẻ nghĩ rằng bạn phải nhận tất cả những xúc phạm hoặc đòn roi khiến bạn nghi ngờ giá trị làm người của mình có thể bạn cũng sẽ tham gia vào mối quan hệ bạo hành trong cuộc sống tương lai vì bạn nghĩ rằng hành vi như thế là bình thường và không có xứng đáng nào nhận được điều tốt hơn thứ sáu là không cho phép con thể hiện suy nghĩ và cảm xúc. Chúng ta ai cũng có lúc vui và cũng có lúc buồn. Giải bày mọi suy nghĩ và không thể kìm nén những cảm xúc tiêu cực là rất quan trọng. Và những cuộc trò chuyện ấy có thể ngăn chặn những chứng bệnh tâm thần và thể chất. Dạy trẻ với thái độ con trai không được khóc là rất không lành mạnh. Khóc là thể hiện cảm xúc giúp trẻ trở nên thông cảm, quan tâm và yêu thương trong tương lai khi nén mọi cảm xúc đều có thể dẫn đến trầm cảm và cô đơn vì vậy nếu bạn là một phụ huynh thì hãy động viên con lên tiếng về cảm nhận của mình thứ bảy tỏ ra dữ dằn và đáng sợ quy củ và kỷ luật là quan quan trọng ở một mức độ nào đó nhưng mà con bạn không bao giờ nên sợ bạn nếu bạn nuôi dạy con trong một môi trường và mọi chuyện xảy ra đều do lỗi của con và con luôn bị trừng phạt thì con sẽ trở nên sợ nói chuyện với bạn bè về mọi chuyện điều này cũng ảnh hưởng đến cuộc sống sau này của con và con có thể chẳng muốn gần gũi với bạn nữa thì có một sự khác biệt rất lớn giữa tôn trọng bố mẹ và sợ bố mẹ và điều quan trọng là tạo một môi trường an toàn tràn đầy yêu thương và khiến con cảm thấy rằng dù có chuyện gì xảy ra thì con luôn luôn vẫn có thể nói chuyện với bạn và tìm cách đến bạn cần lời khuyên Thứ 8, chỉ biết nghĩ cho bản thân. Mọi bố mẹ đều nên cân nhắc suy nghĩ và ý kiến của mình. Tất nhiên là bố mẹ thông minh hơn và biết gì là điều tốt nhất. Nhưng đây là trong đa số trường hợp. Nhưng mà điều quan trọng là bao gồm phải cả gia đình trong quá trình đưa ra quyết định. Dù đi đâu ăn tối hoặc du lịch, con của bạn cũng sẽ có nên tiếng nói. Và nếu cuối cùng bạn có lựa chọn đều trái với nguyện vọng con thì hãy giải thích cho con vì sao bạn chọn quyết định đó bằng sự bình tĩnh và thấu hiểu. Hành vi thứ 9 là mong muốn thực hiện ước mơ của mình thông qua con cái. Thật ích kỷ khi mà bắt ép con làm những chuyện mà bạn muốn làm khi còn nhỏ. Ví dụ đừng bắt em học ballet. Nếu như mà muốn đã trở thành vũ nữ công ballet thì uh, hoặc hoặc đừng bắt con học um, luật vì bạn từng ước mơ trở thành một luật sư thành đạt. Con của bạn là một cá nhân suy nghĩ, ý tưởng và thế giới của riêng mình hãy để con quyết định của riêng mình nếu không sẽ chẳng ai vui vẻ cả đâu hành vi thứ 10 là khống chế con bằng tiền và sự tội lỗi bố mẹ không nên mong đợi đáp lại điều gì khi họ tặng quà hoặc tiền cho con là một người bố người mẹ đừng cố mua tình yêu và sự tôn trọng của con cái hãy tìm kiếm và tận hưởng điều ấy bằng cách khác Ngoài ra đừng có sửa chữa sai lầm của mình bằng tiền hoặc quà. Điều này quan trọng là nhận sai và xin lỗi con vì hành động có giá trị hơn lời nói. Hành vi thứ 11 là giải quyết vấn đề bằng sự im lặng. Ai mới là trẻ con đây? Giải quyết một vấn đề là một cuộc tranh luận. Cách ngậm chặn miệng lại là một cách là hành động rất là ấu trĩ và thiếu suy nghĩ. Với bất kỳ mối quan hệ nào thì giao tiếp chính là chìa khóa chủ chốt và bạn phải nói rạch ròi mọi chuyện. Hành vi công kích thụ động này thì chỉ khiến con bạn những cách giao tiếp không lành mạnh mà thôi. Thứ 12, phớt lờ những ranh giới. Nếu một người bố mẹ thì muốn con cái tôn trọng mình thì họ cũng phải tôn trọng con cái. Điều này có nghĩa là tuân theo những ranh giới và thỏa thuận. Nếu bố mẹ bạn là người không bao giờ đúng giờ bạn mong đợi con mình sẽ như thế nào hơn nữa hãy cho con một chút không gian để và sự riêng tư ví dụ gõ cửa trước khi vào phòng con đặc biệt là khi con đang ở tuổi dậy thì hành vi cuối cùng là là ép buộc con phải chịu trách nhiệm cho hạnh phúc của họ đây là hành vi quan trọng nhất đừng là các bậc phụ huynh chỉ suốt ngày nói rằng là đã hy sinh cho con cái biết bao nhiêu là con cái đang ở chăm sóc Ờ, họ ra sao trở thành bố mẹ là lựa chọn với trách nhiệm của bạn bạn không thể mong đợi con mình quên đi cuộc sống để chi hỗ trợ và mua vui cho bạn đừng trở thành gánh nặng của con vì như vậy con sẽ không muốn dành thời gian cho bạn đâu nếu bạn không vui thì hãy làm điều gì đó và đừng trách con cái và hãy nhớ rằng là tất cả chúng ta đều có trách nhiệm với hạnh phúc của riêng mình có một số cách dạy con rất độc hại và tiêu cực chúng ta có thể để lại di chứng lâu dài trên đứa trẻ và gây ra khó khăn cho những mối quan hệ trong tương lai của đứa trẻ. Vì vậy, hãy là người bố, người mẹ tốt nhất là có thể cho con mình một mái nhà an toàn. Nhưng cũng đủ không gian cá nhân trò chuyện với con về những chuyện quan trọng và cảm nhận của con. Nhưng đừng quá khống chế con. Hãy để con gây ra sai lầm và cho con biết rằng bạn luôn ở bên họ. Video của chúng tôi xin tạm dừng và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở video vào 20h30 Chủ nhật tuần sau với chủ đề về người cha xin mời các bạn hãy ừ, cùng đóng nghe còn bây giờ chúng tôi xin chào và hẹn lại quý vị và các bạn